Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất động sản tiềm năng. À, hôm nay Phước Sửu và chị à, Thúy Kiều. Dạ, Thúy Kiều, hai chị em à, tụi mình sẽ um, dẫn mọi người tham quan một cái à, rẫy rất là đẹp. À, cái vị trí rẫy này tại đâu vì chị Thúy Kiều? Đây là nó cách tỉnh lộ 671 là 1 km và nó thuộc huyện Đắk Đoa của tỉnh Gia Lai Dạ, yeah, em thấy ờ, bước vào một cái, cái rẫy em thấy nó gọi là một màu xanh ngát đó chị Rất là nhiều loại cây ăn trái nè Ở đây thấy ờ, như chị thấy ở đây là bơ, bơ phải chị? Sầu Rồi, riêng Sầu riêng cà Và phê. cà phê ở đây thì nhìn rất là xanh và nhiều trái phải không? Thì à, cho em hỏi sơ qua thì à, à, diện tích của cái rẫy này thì khoảng bao nhiêu về giờ chị Thúy Kiều? Đây là 6 hecta 6 hecta à, Trong một... đó có hai hecta là cà phê nó đang tơ còn 6 hết là cà phê đã vô kinh doanh năm thứ năm rồi thu thu chính luôn rồi chị ha à, ờ, thu chính năm thứ năm rồi ngoài sầu ra còn đó sầu riêng nè bơ sầu riêng vâng. là năm đây là chị thu năm năm đầu à, cái cây sầu riêng nè à vậy hả dạ, Wow. Rồi à, chị ấy mình có thể mình à, đi một vòng vào để mình mình mình dạ. à, à, tham quan cái khu vườn này chị ha. Thì chị à, à, cho em hỏi sơ qua từ cái vị trí này mình cách ra đường lộ thì khoảng bao xa chị ạ? À? Một cây số. Chỉ một cây số là mình tới đường lộ rồi phải không? Tới đó thì nó gồm rất là nhiều nè, à, trường học nè, rồi à, trung tâm rồi mua bán rồi đầy đủ hết phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Thì à, ở đây á thường thường á thì à, cà phê đó chị, một mẫu này thì mình thu khoảng mấy tấn vậy chị? Như à, tính theo cà phê tươi á thì yeah. Dạ. à, một mẫu là một năm là mình thu khoảng ở 10 tấn. 10 tấn. Dạ. Vậy là nói chung là với cái mà à, tình hình doanh thu như vậy đó thì à, mức độ mà mình mình mình uh, à, thu hồi vốn cũng tương đối khá nhanh chị ha ngoài ra rồi hiện tại nhà đất ở đang à, tất cả các nơi trên cả nước cũng đang tăng rất cao mà huống chi là ở đây là Gia Lai thì là một cái nơi gọi là khí hậu cũng rất là mát mẻ nữa thì à, ở đây sẽ là một cái nơi gọi là đáng để đầu tư với một cái đặc biệt á, thì mọi người á, là à, thấy á, như Phước Sửu đang bay lay cam thì mọi người thấy đó từ cái rãy của bên mình nó sẽ có một cái view xuống vào cái hồ rồi. thủy điện rất là đẹp chị ạ à. nhìn em thấy dòng nước đó là trong xanh mát luôn cái hồ thủy điện đó nó là kéo dài vài vài km luôn ấy vài km luôn và dự kiến sẽ có một cái khu du lịch tại đất này luôn chị Đúng ha rồi. gần khu này là sau này mình có là ờ, ở kinh doanh hoặc làm trang trại hoặc là đó thì mình có thể di chuyển ra cái cái, cái khu đô thị rất là gần và xuống đây là một cái sau này là một cái khu uh, du lịch à, sinh thái gì ha rồi à, chị à, Thúy Kiều sẽ dẫn với mọi người là đi xem cái à, những cái cây à, nông sản trồng tại đất này á chị thì ở đây thì như chị Thúy Kiều nói là có sầu riêng và theo chị Thúy Kiều thì ở đây sầu riêng này á, thì à, à, có doanh thu tốt hay không trong khi cái đất này nó có phù hợp với cái cây sầu riêng hay không vậy chị sầu riêng đây là sầu riêng Dona đây à sầu riêng Dona là một cái giống sầu riêng rất là ngon đó chị à đúng rồi à, rất là nhiều loại à, sầu riêng nhưng mà sầu riêng Dona là trong một những loại sầu riêng mà cho ra sản lượng rất là tốt phải không chị? Bơ thì bơ bút. À, bơ bút gì ha? bôi bút đây, đây những trái sầu riêng là nó đã, đã, đã đậu trái rồi đây à. nhưng mà nó mới là năm đầu nên là mình sẽ để lại những trái đẹp thôi mình để cho nó ít trái thôi dạ yeah. để ừ, cho nó nó nó kết quả nó trái trái sẽ to hơn à đây là hoa sầu riêng chị ừ. ha đây là những trái non đã đậu rồi dạ yeah. à, rồi à, cùng với chị Thúy Kiều thì bắt đầu mình à, đi vào đây à, giữa khung à, giữa cái à, 6 hecta này thì à, có nhà có một căn nhà rất là kiên cố phải không chị và có sân phơi à, và đặc biệt ở đây là có điện ba pha vào tận nơi rồi phải không đúng chị đúng rồi điện ba pha tận nơi mình tưới bằng điện ba pha mà tưới wow. hồ lên Vậy là em thấy ở đây đa số là một số nhà là bây giờ là họ dùng điện ba pha Với cho em hỏi sơ qua là cái nguồn nước ở đây thì mình lấy từ nguồn nước nào vậy chị? Nguồn nước thì mình tưới giếng cũng được, còn không thì mình tưới hồ là <coughs> từ dưới cái hồ đó mình tưới lên dạ, là cũng dạ bằng là, điện ba pha dạ nước là, thì nguồn nước là quanh năm không thiếu quanh năm luôn có hồ hả? nước thì em thấy rồi dạ rất là đẹp luôn em thấy đất ở đây nó bằng lắm á sau này mà có về những cái trường hợp gọi là đô thị phát triển đó thì mình có thể là đây là đường xe hơi vào đúng tới rồi. nơi rồi thọ rộng rãi để mình có thể là à, phân lô bán nền này. đúng rồi đấy nên nhớ là uh, chẳng đâu mà thấy được những cái vị trí đẹp như vậy với lại cho em hỏi sơ qua chị Thúy Kiều á từ cái vị trí này nó vị trí ở đây là thuộc cái địa phận nào của xã nào vậy chị à, cái đây là nó thuộc xã đất sơ mây dạ yeah. à, thuộc xã đất sơ mây của huyện đắc đoa tỉnh đắc gia lai à, từ đây thì mình đi về à, gia lai khoảng mất bao xa từ đây ra tới sân bay thì nó tầm 25 cây Wow, đây ra sân bay chị sân bay Pleiku hả chị? Đúng rồi. Có 25 cây số thôi. cây. Rất là gần. Còn đây, đây ra tỉnh lộ 671 á là một cây, mà ra quốc lộ 14 thì tầm cỡ 6 cây dạ. mà quốc lộ 19 thì tầm cỡ 30 cây là tới wow, quốc lộ 19 Vậy là nó rất là tung tâm chị ha đúng rồi. Ở khu vực này thì mình di chuyển tất cả các tỉnh miền Trung rất là gần nè Rồi về những cái à, tỉnh Tây Nguyên và đồng thời là di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đó. thì à, à, với một cái vị trí thì rất là đẹp rất là à, tiềm năng mà kết nối hạ tầng khu vực và kết nối tất cả các trong khu vực rất là gần và cái mức giá rất phải chăng phong không chị Đúng thì à, à, quý anh chị mà quan tâm đến cái sản phẩm mà gọi là ừ, sáu mẫu rẫy này á thì alo ngay cho chị Thúy Kiều hoặc là Phước Sửu sẽ cung cấp cho mọi người thông tin đầy đủ. Đây là một cái giá rất là tốt để đầu tư và quý anh chị à, cần thêm thông tin về đất ở tại à, Gia Lai à, hoặc là ký gửi những cái sản phẩm tại à, khu vực này à, thì đừng ngần ngại và à, chọn ngay à, gọi ngay cái số hotline bên dưới sẽ có cung cấp cho quý anh chị rất là nhiều thông tin để quý anh chị à, có một cái cơ hội à, à, lựa chọn đầu tư lâu dài và một nơi an cư lạc nghiệp và gọi là rất là lý tưởng phải không chị? rồi. rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.